Bà con, ai ngủ quá giờ chưa? Gọi cho tôi, tôi cam kết chữa khói 100% Thôi thôi thôi thôi, mày đừng có bốc phát Ôi cô thì cái bài thuốc của mình thì chữa thì đã được nhiều người khỏi chưa cô nhỉ? Bài thuốc ừ, chữa bệnh của nhà cô là bệnh th bản thân cô là cô chữa thì hơn 40 năm rồi mà chưa nghe bệnh nhân nào khỏi mẹ ảo thật đấy thằng mẹ mới đầu là cô chứa ờ, cho bảy tám nghìn người ở gần thôi xong là giới thiệu dần dần là đi bây giờ là từ nam vào bắc là chỉ sợ những người mà ngủ ừ, quá giờ chưa thì ờ, những cái thành phần thuốc thì có những thành phần gì cô giới thiệu cho cháu được không nhỉ? Ừ, thuốc chữa bệnh của cô là gồm 10 vị đây 10 vị đây này nhưng mà chủ yếu nhất là phải có 3 vị này đã dùng thuốc thì phải có thuốc acid B1 còn cái ba loại này là không bao giờ giờ được thiếu này cái này là gọi là viên thuốc kim cương à cái này là gọi là viên thuốc uh, vương liệm này khi mà tôi nghe thấy uh, uh, có cái chương trình quảng cáo này bảo các cháu là thế thì đúng bệnh của tao rồi chúng mày ghi cho tao địa chỉ thế là nó ghi tôi địa chỉ là tôi con tư bắt con dâu tôi dẫn lên đây khám thì tôi đau quá tôi nói với cái cô kia là tôi bán cho tôi một gói để về tôi uống chứ tôi đau lắm tôi không đi được cứ phải bê chân lên này mà nó buốt thế thì là tôi uống một gói thì hết một gói thì là tôi phải bò không đứng dậy được ôi trời ơi chỉ sợ những người mà không uống thuốc của nhà cô